anh em đang ờ, kiểm tra chất lượng cọc xem là cọc này có tốt không Xin chào các bác đã quay trở lại với Happy Home TV Hôm nay anh em chúng tôi thì đang đi ờ, khảo sát hai ờ, khu dự án mới thì rất mong rằng là được sự ủng hộ của các bác Hôm nay đến đây là kết thúc uh, quá trình uh, anh em đi khảo sát hai khu dự án mới uh, thể hiện một cái uh, cách làm việc dứt khoát và rõ ràng của anh em Happy Home là định vị về sản phẩm nhà ở cho khách hàng đầu tư và tiêu dùng. Như các bạn đã thấy đấy thì là hai khu thì là một khu là có đang đóng cọc còn một khu thì là đang trong quá trình là phá rỡ và xử lý mặt bằng rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian tới chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật các thông tin hình ảnh đến ờ, tất cả các bạn